anh em quay trở lại với kênh của anh em Dã Thực Ngày hôm nay rất là đẹp trời Mình đang ra suối và câu thử cá ở suối các anh, anh em nhé Đây là một cái um, con suối nước chảy quanh năm Chỗ này người ta đắp vào thì nó thành một cái vũng chỗ này Đấy, Anh em có thể nhìn thấy chiêm ngưỡng được cái cảnh đẹp của Mộc Châu này Đồi chè xanh mướt, đồng cỏ xanh mướt ạ Mình... Uh, bên này có một cái ao à, bỏ hoang anh em đang ngồi câu kìa mình thích câu suối suối tự nhiên đây, chỗ này họ đang đắp đập vào cho nên nó thành cái vũng rồi đấy. nước vẫn đang chảy anh em nhé không phải là nước đọng nhé mình câu với ba cần hai cần trúc một cần máy vừa mới ra chưa kịp thả đã có một chú anh em ạ cần trúc mình đang ngâm ở kia thử câu được cá suối đây xem nào anh em có thể mãn nhãn với cái khung cảnh trước trước mặt chúng ta rất là đẹp mong rằng mong rằng hôm nay sẽ có sản phẩm để cho anh em cùng xem đẹp không xong mình vừa mới bỏ xuống đã được một chú nhá không kịp quay ok không ngon không cá này trên mình gọi là cá sộp anh em ạ rất là khỏe không thấy cắn cá tát rất là nhiều anh em ạ cũng rất là nhiều cá luôn nhưng mà để mà đặt đặt đặt đặt, đặt bắt quái rất là nhiều nhỉ mà mình muốn câu khung cảnh đẹp không anh em nào ở gần mộc châu để đến đây giao lưu câu ờ, suối với mình nhá nay trời rất ối nó nó vừa táp ấy con này lấy rất nhiều cá sộp anh em ạ anh em là biết câu lua thì khả năng là sẽ hiệu quả mình thì không chưa chưa chưa chưa biết câu lua <coughs> cá này không to cá bé thôi cá sộp bé thôi nhưng mà câu rất là vui câu suối câu tự nhiên mà có cá là vui lắm anh em nhỉ câu ao nhiều khi còn móm này cứ cám dụ đấy cần máy đấy mình cần này mình câu không phao rồi à? để nó không có mấy con sụp con chê thì nó sẽ lôi luôn hai cần trúc này đang để phao của hàng anh ơi Và thì nháy nháy Nhắc lên thử nhé À, có hàng Ý. Sụp anh em ơi Đâu rồi Đừng cắn ra Mãi mới được chú nữa phơi bé anh em ạ cũng tạm tạm trồng móm hai con thấy nó mình thấy nó rút được cả hai móc của anh em này Đã ăn tham không mình chơi móc bé mà nó rút được cả hai móc con này ủa vãi chắc lại phải bỏ móc à Ui, ừ, nó xấu lắm này con này hơi bé anh em ạ cấu tạ trông nó sẽ sáng rất là con to à, để mình gỡ ra đã nó xấu quá nước cả hai mắt tinh thật sao man thật hơn một tiếng rồi mà tín hiệu cá kém quá anh em ạ mới là có hai con thôi nên thực tế gần tối xem là có được thêm con nào không chứ buồn quá đây chỗ này họ đáp tại thì ờ, thành người vũng thế này anh em ạ ui cá cắn cá cắn cá cắn cá cắn ăn đớp đớp đớp ui ừ, nháy mạnh lắm còn không còn không còn không có không còn không vừa lôi mạnh vãi con con con con con con con anh em ạ ừ. đấy được con cũng không to lắm toàn tầm này nhỉ cũng không có con to hơn nhỉ nhiều khi con to lắm anh em ạ anh em đợi nhá vừa xong thấy giật mạnh lắm tưởng con to giật cong cần xuống ao giờ xuống suối giờ giật của cong cần tưởng mạnh tưởng to lắm may không mất được ba con ba chú rồi đang đi ra cái đầu bờ suối thì thấy nó cong cần quá cứ tưởng con bằng bàn tay bằng cổ tay rồi bằng con bằng cổ tay nó ngon rồi anh em ạ Thôi lại vứt cần đây để đi một vòng cho anh xem cho anh em xem con suối này nhá. Suối 100% tự nhiên anh em ạ. Chỗ này toàn cỏ lau này. Rậm rạp. Mọi người ở đây có chép đấy mà không biết có, có câu được không. vòng khi tí về lại được cá. view cấu rất là đẹp anh em có thể chiêm ngưỡng này đồi chè xanh mướt đồng cỏ hiện tại là mình đang ở trên cao nguyên mộc châu anh em nhé đây chỗ này rậm rạp ra đây thì trên này thì toàn bèo thôi đấy trên này thì lại cạn nha anh em nhé trên này ít nước mùa mùa ít nước mùa mùa mưa suối này nhiều nước lắm chỗ này nó đọng lại như này nước trên này rất là nông chỉ có một chỗ đoạn kia sâu sâu xíu xíu đó trên này cũng có cá anh em ạ nhưng mà mình sẽ đẩy chọn điểm dưới kia vì nước sâu nó rộng rạp hơn cá nó táp lên liên tục giờ về khi lại được con nữa cũng lên máy cần trúc là móm anh ạ vẫn từ giờ chưa thấy có biểu hiện ăn gì cần kia mình câu không phao để đấy nó lôi ác thật cần trúc không thấy cắn gì luôn hai cần trúc ngâm này mình cần máy để đây giật lia lịa mới chưa được con to nào mong tí nữa sẽ được con to cần này ngay chừng là sắp lên hàng anh em ạ lại thấy nháy nháy Trúc thì im quá đang phải đổi chiến thuật chơi câu không phao như cần này khi lại hiệu quả người nháy mạnh lắm mà hay lại cá bé đớp rồi Nhất... đấy đấy đấy đấy không có xịt es con chica. sí nhiều tổ cây thì nhiều nhưng mà hôm nay mình cũng không được cắn dễ có để to lông quá một con bé bé con này thả thôi win được con này khá to anh em ạ mỗi tôi là không kịp quay cho anh em xem anh em thấy thế nào được không vừa thấy cắn lại thôi rồi đang nuôi phao anh này giờ tôi chết đấy. Đó, được tầm này mới cắn ác anh em ạ đấy có mấy con mấy con to to mà không quay không kịp giật à giật không kịp quay đỡ cá phát đã Đấy, đang cắn anh em ạ đưa đưa đưa chết đấy ui buổi chiều đẹp không chiều hoàng hôn trên cao nguyên đẹp tuyệt vời cao nguyên mộc châu đẹp không các bác ơi đồi chè kìa đồi chè xanh mướt đồi cỏ xanh mướt hoàng hôn trên cao nguyên đẹp thui rồi luôn thành quả của chúng tôi hôm nay được chắc còn tầm chục con cá sộp rồi đây đang thay đổi vị trí xem thì nữa tôi sẽ quay thành quả cho anh em xem nhé rất nhiều cá sộp tại mải câu các mình không quay được nhiều anh em ạ tí đã chỉ quay được thành quả thôi đây nó vừa cắn giờ lại thôi rồi đây cá suối láo lốc đây đang lên nhà thành quả kìa view đẹp không có thêm ông anh bạn này vừa ra câu nữa anh em ạ anh ấy vừa ra mà đã làm được mấy con khá to à? tổng cho ấy được mấy con anh triệu tất cả cả chiều mà vậy số to không to Mấy nữa đi câu sới tiêu không anh Thiệu? Sới đấy Bao bao giờ mà đi câu được nhiều nhiều của em nhá Bao giờ mà đến cái mùa mà câu được nhiều ấy anh em mình đi câu đang cắn này mà không biết có được chú nào không đẹp nhỉ đang cắn này mà anh em mà có kinh nghiệm câu sộp bỏ mình với nhá rồi cảm ơn anh em à, đã theo dõi và xem hết video giờ cũng khá là muộn và tối rồi rất là lạnh em ạ ở mộc châu buổi tối đến rất là lạnh nên là mình cũng sẽ phép là kết thúc video tại đây anh nếu anh em thấy hay hãy đăng ký và cho anh em giã thực một subscribe nhá một like một bình luận để anh em có những động lực làm những clip mới ở vùng cao Mộc Châu này rồi xin chào tất cả anh em thành quả hôm nay cũng khá khá đủ để về nấu ờ, món cá kho anh em ạ rồi chào anh em nhé